Chào tất cả anh em Hôm nay à, tôi lại à, tiếp tục à, trở lại cái video này Muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ sản phẩm mà nắp hai chiều hay còn gọi là nắp âm dương thì hôm nay tôi cũng muốn nói cho anh em biết về cái mẹo lắc tài xỉu mới nhất và cách lắc tài xỉu cách đánh tài xỉu à, đấy thì hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu cái bộ sản phẩm này cũng có nhiều anh em là cũng chưa biết là cái bộ sản phẩm này đâu đây là cái nắp âm dương Đó. thì à, một bên chúng ta lắc nó sẽ về tài một bên sẽ về xỉu Đấy thì à, khi anh em à, chơi tài xỉu anh em đánh tài xỉu thì anh em ờ, chỉ cần lựa cái chiều nào thì anh em đánh anh em lắc thôi đây ví dụ như thế này tôi cũng chưa biết là chiều chiều của nó là ở đâu không biết là tài phần nào thì bây giờ tôi test thử luôn xem nó, nó tài ở phần nào đó đây là xỉu à test tiếng nữa đó đúng rồi đây đó phần này là xỉu anh em nhé thì ờ, đây kéo lại xoay lại như này anh em vẫn lắc tư thế như vậy nó lại đây nó lại lên tài đấy thì cái cách ờ, lắc tài xỉu cách ờ, đánh tài xỉu của cái bộ hột à, của cái cái, cái nắp hai chiều này nó rất là đơn giản thì tôi ờ, cũng làm clip này cũng giới thiệu qua cho anh em ờ, cho anh em ờ, sử dụng cho nó dễ hơn thôi đấy thì cái bộ hột này là tôi soi hoàn toàn là hoàn toàn là trong anh em nhé trong trắng như ngọc trinh đó thậm chí cả tôi ngâm cả nước muối nó cũng nổi à đây tôi làm luôn ngâm luôn cho anh em Đấy, tôi uh, luôn cho anh em xem ngâm nước muối là vẫn ok vẫn nổi nha anh em nhé đó rồi giờ tôi rửa đi đó, ờ, giờ tôi lau có qua cái bộ này cả bản đĩa này đó. và bây giờ tôi sẽ um, giới thiệu cho anh em cái uh, mẹo lắc tài xỉu và cái cách đánh tài xỉu của cái uh, năm hai chiều này thực ra là cái, cái, cái cách lắc của nó thì nó rất đơn giản anh em nhé anh em uh, chỉ cần chọn cái chiều hướng về phía mình này sau em lắc anh em chỉ cần lắc hơi nghiêng hơi ngửa cổ tay nghiêng về phía anh em thì uh, cái bộ hột nghiêng về phía này nó sẽ nó sẽ về cái à, hướng mà anh em đã chọn đây ví dụ là như thế này đây đúng không bữa nay tôi chọn này là là là là, là tài đúng không rồi tôi lắc này Đó. đúng tài chưa đấy anh em cứ à, cứ tiếp tục à, với những cái cái cách sóc của của của mình đó đấy anh em à, sóc nhẹ nhàng thôi không cần sóc mạnh anh em nhé đó ba bốn năm tiếp này vẫn để tư thế đó đó đó là cái phần à, chiều này là mặt tài giờ úp vào đây xoay cái phần phía trên xuống vẫn cái cách lắc nó cũng như vậy anh em hơi ngửa cổ tay về phía mình thì nó sẽ về cái hướng à, mà anh em đã chọn chiều này chiều này đó ừ, ra những như này thì anh em đánh rất là tự tin tin em đánh tiếp tục nhé Đây. rất xỉu đó năm một một tiếp tục xỉu cướp thiếp đó một một ba cái cách lắc của cái ờ, cái bộ hột tài xỉu này nó rất là đơn giản anh em ờ, cũng không cần phải tập luyện nhiều sao là nó chỉ có một cái cách lắc đấy thôi đấy. không thì uh, cũng uh, cũng có cách lắc nữa là đây ví dụ anh em để cân như này nếu mà anh em biết đây là mặt xỉu không trên này mặt tài anh em lắc nghiêng uh, chúc cái tay xuống thì nó sẽ về tài đó còn anh em ngửa của tay thì nó sẽ về xỉu dù sao anh em lắc tài xỉu anh em uh, cố lắc làm sao cho nó cho nó đỡ lộ liễu nhất đẹp mắt nhất thì anh em lắc nha đấy xỉu này đó tiếp tục tài này đó đó đây uh, cái cách thức lắc thì nó chỉ như vậy thôi đấy thì uh, đây là